Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sở Xây dựng Đồng Nai chiến với Novaland, đại diện, đại gia và quan chức thần ai nấy lò. Ngành bất động sản đang là ung nhọt của nền kinh tế tại Việt Nam. Những tên tuổi lớn trong giới doanh nhân bị bắt trong mấy tháng qua đều là những ngành bất động sản. Ban đầu là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tân Hoàn Minh, kế đến là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch của FEC, rồi mới đây là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nổi tiếng đều là những tên tuổi lớn trong ngành bất động sản từ Nam ra Bắc. Hầu hết các đại gia bất động sản làm ăn yên ổn và phát triển thì nhờ chỗ dựa chính trị mà ra. Thu hồi đất phải có bàn tay của nhà nước ép dân, nếu không thì chẳng có đất rẻ mà thu. Vấn đề thu hồi đất là nhức nhối của xã hội trong nhiều năm qua, chính nó tạo ra bất công ngất trời mà dân oan Việt Nam phải chịu đựng từ trong và ngoài nước, đặc biệt là những người dân với những mảnh đất họ sở hữu nhiều năm. Đây là hình ảnh Sở Xây dựng Đồng Nai đang quật Novaland. Vào ngày 15 tháng 11, Sở Xây dựng Đồng Nai ra văn bản hủy bỏ các văn bản đã ban hành về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai đối với một phần dự án khu đô thị Aqua Waterfront City và dự án Aqua City tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chính Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký ban hành văn bản về việc hủy văn bản công nhận 752 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City Noveland làm chủ đầu tư. Đây là cú tát trời giáng vào đại gia bất động sản Noveland, dấu hiệu cho thấy mối liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp bất động sản này đang cơm không lành, canh không ngọt. Đã nhiều năm qua, nhờ mối quan hệ lớn mà Novaland mới lớn mạnh như ngày nay Mối quan hệ này đã làm đôi bên cùng có lợi, chỉ có dân là chịu thiệt thì làm sao bây giờ phía chính quyền lại vội vã siết cổ doanh nghiệp mà họ không tiếp tục như những gì đã làm trước đây. Người ta nói có phúc thì cùng hưởng, có nạn thì cùng chịu. Nhưng đó là mối quan hệ thân thiết vượt qua giá trị tiền bạc. Còn đây là mối quan hệ quyền và tiền, liên minh thì dù có phúc cùng hưởng nhưng khi có họa là ai nấy tự thoát thần. Đây là hình ảnh Novaland điêu đứng. Hiện nay, bộ máy của chính quyền Đồng Nai đang rất căng thẳng. Chỉ riêng vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cuốn bay cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh, cựu giám đốc sở y tế và nhiều người khác. Không khí nặng nề bao trùm từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo các sở, ban ngành ở trong tỉnh. Các sở nhìn một sở y tế mà xanh mặt không dám làm gì sai. Nếu có một dấu hiệu bất thường lập tức ló ông Trọng lại ập vào thì các giám đốc sở không biết trốn đi đâu cho được. Mối quan hệ giữa giám đốc sở xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà và Chủ tịch Novaland là mạnh ai nấy lo. Nếu không làm căng với Novaland thì khi thanh tra ông Hồ Văn Hà sẽ thoát đi đâu đây? Ngay cả người được cho là cây đa cây đề trong giấy quan chức về hưu ở tỉnh Đồng Nai như ông Lê Hoàng Quân mà vẫn còn đang phấp phỏng lo sợ không biết đến bao giờ lính của ông Tô Lâm vào nhà của mình. Thì cỡ giám đốc sở xây dựng, làm sao dám liều tiếp tục sai phạm cho được. Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn đã văng khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Hành động của giám đốc sở xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà với Novaland được cho là hành động rút chân ra khỏi vũng bùn để tránh hậu hoạn. Không biết ông này có thoát những thanh gươm của Nguyễn Phú Trọng bổ xuống hay không thì phải chờ tiếp tuy nhiên không thể không rút chân bỏ chạy khỏi những mối quan hệ lợi ích trong lúc này cho được. Novaland đang có dấu hiệu bị các thế lực chính trị ruồng bỏ. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là thế lực chính trị tại Đồng Nai, chỉ mới bao nhiêu đó là cổ phiếu của Novaland của họ đã tụt dốc rất thảm hại và Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland bị văng ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes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 hàng loạt mặt bằng diện tích rất lớn, mặt tiền đẹp ở ngay giữa trung tâm thành phố Sài Gòn đang trong tình trạng bỏ trống, đóng cửa suốt từ hơn một năm nay, dù giá cho thuê đã giảm rất nhiều. Có những căn giảm giá từ 11.000 đô la mỗi tháng xuống còn 8.000 USD vẫn không ai đến thuê cả. Trước đại dịch Covid-19, mặt bằng khu trung tâm đều có mức giá cho thuê rất cao. Những con đường đông du khách như Đồng Khởi, phố Tây Bùi Viện, Lê Thánh Tôn vân vân có chỗ cho thuê đến vài trăm triệu đồng một tháng vẫn có rất nhiều người muốn thuê. Nhưng kể từ khi đại dịch bùng phát, rất nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng vì thua lỗ. Cho đến nay, dù đã dỡ bỏ phong tỏa hơn một năm, nhưng nhịp sống ở Sài Gòn vẫn chưa trở lại bình thường. Các hoạt động kinh doanh buôn bán ở thành phố Đông Dân nhất Việt Nam không còn tấp lập như trước đại dịch. Ở những khu trung tâm, khu đông dân, rất nhiều mặt tiền đóng cửa, kể cả một số mặt bằng rất lớn. Ngay trung tâm quận 1, rất nhiều mặt bằng đóng cửa, nhiều nhà treo biển bán hoặc cho thuê mặt bằng, có nơi liên tiếp 6-7 căn liền đều đóng cửa im ỉm. Những căn nhà vốn là cửa hàng, quán xá lộng lẫy xưa thì nay xuống cấp sậm sệ, những tấm băng rôn lớn và cả những tờ giấy A4 viết thông tin chủ bán hoặc cho thuê được dán treo dày đặc trước cửa chồng cả lên nhau. Nhiều nơi những bảng hiệu cũ bong chóc, rơi chữ, rơi khung quảng cáo vân vân vô cùng nhếch nhác. Đây là hình ảnh một căn nhà mặt tiền ngay góc phố Bùi Viện Trần Hưng Đạo treo biển cho thuê. Một căn nhà mặt tiền đường Bùi Viện nằm trong khu phố Tây trước đây rất sầm uất nhưng nay đã treo biển bán hoặc cho thuê suốt cả năm mà không ai hỏi đến. Cho thuê không được, kinh doanh thì thua lỗ nhiều người chuyển sang phương án bán nhưng cũng không ai mua. Những người mua nhà mặt tiền là để kinh doanh hoặc cho thuê nên khi làm ăn khó khăn thì không mấy ai bỏ tiền ra mua căn nhà mặt tiền nữa. Mà hiện tại trong tình trạng thị trường bất động sản đang đóng băng thì việc bán nhà mặt tiền lại càng trở nên khó khăn hơn. Truyền thông của Đảng Cộng sản thì cho rằng do đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen người tiêu dùng. Từ chỗ đi mua sắm trực tiếp thì nay đa số người tiêu dùng đã chuyển sang mua hàng online. Mặc dù vậy, điều này cũng không xác định hoàn toàn vì việc mua hàng online cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro, dễ bị lừa đảo nên nhiều người đã từ bỏ phương thức mua sắm này. Đồng thời, rất nhiều dịch vụ cần thực hiện tiếp như spa, làm đẹp vân vân cũng làm ăn thua lỗ số lượng các cửa hàng vẫn giảm đi rất mạnh. Ngay cả những cửa hàng quen thuộc như các hệ thống thức ăn nhanh bách hóa xanh cũng thu hẹp số lượng cửa hàng của mình. Đây là hình ảnh nhà mặt tiền ở Đà Nẵng treo biển cho thuê. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các thành phố lớn. Người dân ở đây đang rất ngại bỏ tiền để đầu tư kinh doanh vì hàng quán thì ế ẩm, khách hàng lại thừa thớt lượng người thất nghiệp nhiều mà giá cả các mặt hàng thiết yếu lại tăng từ 5, 15 cho đến 20%, dẫn đến sức mua giảm từ 20 cho đến 30%. Bên cạnh đó, việc ngân hàng siết chặt tín dụng cũng làm cho người kinh doanh thiếu hụt vốn, lãi suất lại quá cao, khiến cho việc làm ăn càng thêm thua lỗ. Nhưng cho dùng bức tranh chung của nền kinh tế đang vô cùng ảm đạm thì nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cho rằng kinh tế tăng trưởng tốt trong năm 2022. Họ đưa ra dự báo dường như rất khả quan là tăng trưởng cả năm sẽ vào khoảng 8%, còn lạm phát sẽ ở mức dưới 4% và ở trong mức kiểm soát. Đây là hình ảnh chỉ số tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 theo số liệu thống kê của Đảng. Không biết còn được bao nhiêu phần trăm người dân tin vào những con số đẹp đẽ mà Đảng vẫn thường đưa ra khi mà thực tế cuộc sống đang gây áp lực lớn lên từng nhà, từng con người. Rất nhiều gia đình đang phải chất chiêu, chi tiêu, nhiều người phải tìm cách bán đi đất đai tài sản để trang trải cho những khoản nợ do làm ăn thua lỗ hoặc đầu tư sai lầm. Khi cuộc sống bế tắc thì những liều thuốc an thần, những lời du ngủ của Đảng liệu có còn tác dụng hay không?